Ôi chào. Trời lâu quá rồi. Hello teacher. Chào các con. Hello teacher. Hello teacher. Hơi bị lâu rồi đấy, không biết là bao lâu rồi. Mấy tuần rồi nhở, Mấy tuần rồi nhở con nhở. Cả tuần trước cô không à, dạy này. Xong rồi mấy buổi trước thì lỗi Zoom nên tọi thế là cũng không thể học được. Trời ơi, nhớ quá. Quá là lâu rồi ấy. <laughs> còn nhớ cô không con chào dạ. cô chào các con đấy hôm trước có bạn nào lúc mà cuối giờ bảo là uh, cái gì nhỉ uh, tuần sau con không vào nữa à hay là vĩnh biệt cô ấy ở cái gì ấy thế là chúng ta không gặp nhau phải ờ, vài tuần rồi chưa trời ơi là sao được có nói thế nhá hơi bị trinh luôn đấy ok hôm nay um, dạy học cái gì nhỉ cô xem nào chúng ta học đến đâu rồi con nói cũng <laughs> sao con à, học về cái này hai buổi mình mình phải nghỉ tận bốn buổi ấy nhỉ hai tuần hai buổi ừ tuần ờ, đáng lẽ chủ nhật tuần trước thì cũng không vấn đề gì nhưng mà cô đi du lịch không ờ, dạy con được không dạy các con được ok rồi nên nào có bao nhiêu bạn sau này đây tập cô tắt tạm biệt còn đi nha ờ, ừ. hôm trước chúng ta học hello teacher sao sao sao hôm trước chúng ta học một chút về các cái nghề nghiệp đúng không rồi các con nhắc lại giúp cô đi các con cứ bật mic lên nhá Ok, đầu tiên chúng ta có fisherman là nghề gì? Đánh cá. Fisherman. Ờ, fisherman là ngư dân hoặc là người đánh cá đúng không? Ok. Tiếp theo chúng ta có từ đây. Car mechanic. Là nghề gì? Ừ, đúng rồi. Thợ, thợ sửa xe đúng rồi. Mechanic là thợ máy này. Còn car mechanic là thợ sửa xe. Ok. Next one, farmer. Nông dân. Nông dân. Nông dân, đúng rồi, nông dân. Nông dân. Nông dân. Chúng ta có factory worker. Ờ, factory worker. Công, công nhân nhà máy. Đúng rồi, công nhân nhà máy. Rồi. Uh, ờ, TV weatherman. TV weatherman. Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết. Ờ, đúng rồi gọi là người dẫn chương trình dự báo thời tiết à? ok rồi model mô hình lên mẫu mô hình người ờ, thời trang cũng là mô hình đúng rồi ừ. như là Việt Nam next top model Việt Nam next top model người mẫu cơ ờ à, đúng rồi người mẫu đúng rồi model có một bạn lúc nãy nói là mỡ cái gì nhỉ mô hình đúng mô không hình. cũng là mô hình đấy đúng không nhưng mà cô đang nói nghề nghiệp nếu mà nghề nghiệp thì chúng ta có nghề người mẫu kệ, ừ. cuối cùng là football coach huấn luyện viên bóng đá huấn luyện viên bóng không phải bóng đá đâu đây là bóng đá là bóng đá thì cũng được nhưng mà cô ở trong ờ, tiếng Anh Mỹ thì nó là nghề gì biết ạ bóng chày hả cô con nhìn xem cái ông này ông bầu dục hả cô đúng rồi bóng bầu dục thế football là bóng bầu dục trong uh, trong tiếng Anh Mỹ thế thì môn bóng đá trong tiếng Anh Mỹ là gì người ta gọi là soccer soccer soccer đúng rồi rồi <laughs> thế còn một từ khác cho từ bóng bầu dục là gì mà các nước cả ờ, nước nước Anh người ta dùng cô ơi cô anh cô anh. chưa biết đâu có à. lần đấy em em bảo có lần em bảo cô rằng cô cô gọi cô là sao để nói nốt cái này này rugby nhá rugby cũng là bóng bầu dục nhưng mà nước anh nước nước mỹ người ta không dùng cái từ này người ta dùng football đấy rồi sao có nên cho là em bảo cô rằng là cô em bảo cô rằng là cô cô gọi em bao giờ đâu thế là cô cứ tưởng là bạn Đức An cơ gọi cô cơ thế á giọng chắc giọng hai con giống nhau quá đấy <laughs> nên là cô bị nhầm đấy cô hướng siêu xấu đúng không con vẫn là cô Hương siêu xấu đúng không? Và cuối cùng chúng ta có engineer. Engineer. Kỹ sư. Um. kỹ sư. Kỹ sư. Đúng rồi. Kỹ sư. Ok, rồi. Rồi, chúng ta tiếp theo, chúng ta có một cái bài là read and choose the correct answer. Thôi, cô lại cần 5 bạn nha. Cô mời 5 bạn làm giúp cô bài này. Trước khi làm, các con hãy gạch chân hoặc là highlight giúp cô cái phần thông tin mà con tìm được ấy. Sau đấy mình làm bài này ok không rồi mi nhiều mi quá Ủa, chờ tí nhá cô ờ, xem phần chat câu một cô sẽ gọi bạn ờ... cậu ơi <laughs> từ từ <laughs> mi là ai chả biết mi là ai Bill Gates Thôi cô Minh Dũng ấy Minh Dũng à Minh Dũng là cô hướng siêu xấu gì rồi, cô mời bạn là Jenny và bạn Lucy nha, là cô cô 2. Cô biết Jenny cho cắn gọn nha. Sao cô không biết hoa được vậy? Rồi. Cô ba, cô mời bạn. Sam. Jetstream, Sam là bạn nào? Không biết luôn, chưa nghe thấy tên này bao giờ. Rồi, sau này cô mời bạn Đức An và bạn Dũng nha. Minh Dũng đúng không con? dân <laughs> rồi dân minh dũng hôm uh, tuần trước cô đi đâu đó con biết đó con biết là cô đi uh, Trang gì? không cô ờ sao biết à, à đọc ra xem trên facebook của cô ôi cô ôi cô <laughs> đoán bữa ai quy đoán bữa ai quy ôi đi đoán vừa giỏi ờ. thế đoán vừa giỏi thế có bạn nào ở nha trang không thế các bạn nào học đây là lên Facebook Chào. xem rồi <laughs> trời ơi cô kết bạn với một vài bạn thôi để tất cả ờ, rồi. các bạn đó <laughs> đấy các con làm đi nhớ là mình phải gạch chân cái phần ờ, thông tin trong bài cái đã nhá sau đấy mình làm nha cô nghĩ là cũng dễ thôi không có gì khó khăn cả đấy cô đi nha trang cô đi ờ, bao nhiêu nhỉ cô đi uh, sáng uh, trưa chiều trưa thứ bảy đến nơi xong rồi tối chủ nhật tối tối thứ hai là cô đã đặt chân đến Hà Nội rồi đấy cô cũng thực ra cô cũng định là uh, mang theo laptop để dạy các con ở một nơi xa <laughs> nhưng mà thế thì cũng hơi không không đảm bảo được ấy chẳng biết nên là thôi tốt nhất là cho các con nghỉ tạm một hôm cô lại dạy tiếp thôi có bạn nào nha trang không quên không hỏi các con để vào quên ờ, cô đặt bố em đi nha trang 6 ngày à nhầm 7 một tuần luôn mà chắc là bố con đi có việc thôi còn cô đi chơi với cả cô phải đi làm nữa nên là cô không thể đi em toàn đi chơi tắm biển đấy chứ em không biết tại sao yeah. thế sao con không đi sao con đi cùng bố dạ em đi cùng mẹ này dạ, mẹ em đi đi đồng châu à thế là các con được nghỉ hè rồi đúng không có bạn Lâu nào mà lớp có bạn nào lớp 9 mà phải chuẩn bị thi vào cấp 3 không? Con có mấy à. lớp 4 chưa lo xa. <laughs> lớp 4 à? Con lớp 8 ra lên lớp 9 rồi cô. Ừ, lớp 9 là cố gắng học ừ, chăm chỉ hơn một chút để mình vào trường cấp 3. Thế các con đã bạn à, ờ, đấy gì nhỉ? Đức An, Đức An đã chọn được trường cấp 3 để con thi rồi chưa? Chọn từ bây giờ chưa? <laughs> Ờ, con chỉ hy vọng là Việt Đức tôi cũng Việt Đức à ừ Việt Đức cũng ok phết đấy chứ mà có gần nhà con không nhỉ hình như là không được gần Thôi nhầm rồi em sửa em sửa ok cô thấy các con làm xong hết rồi nhỉ rồi cô, câu em, em nhầm ý sửa bằng kiểu nào rồi em chọn em chọn ý b em cái nhầm ý a rồi Thế chọn lại đi con chọn thế nào cho đúng đi trời ơi Ôi, nào bạn Bill Gates, how did Daniel travel from job to job? Cái ông cô, Daniel cô này, ông ý, hả Ông ý di chuyển. Câu một là con làm. Câu một là con làm ở Thanh Hà. Thế con bạn Bill Gates đâu? Con không biết. Trời ơi. Rồi, đúng rồi. Thanh Hà chọn đúng rồi. He traveled by car from job to job. Ok. Đoạn này. Câu hai. Where did he usually stay? Bạn Jenny đã gạch cho cô chưa? Okay, he usually stayed in his boss home or with one of the other workers. Đúng không? Ông ấy không ờ, ở trong khách sạn mà ông ở nhà người khác. Số 3, what did Daniel do in Nebraska? Nebraska, ông Daniel làm gì ở đây? In week 7, he worked as a farmer. Đúng rồi, bạn Sam rồi. Làm đúng không các ơi? Ờ, number four, where did he work as a model? A model in North Carolina. Chuẩn rồi Đức An ơi. Số năm how did he feel about working as a photographer? Ờ, gạch uh, Minh Dũng gạch chân cho cô phần uh, thông tin con tìm ở trong bài đi. Em xóa nhầm đi cô. Con gạch lại xem nào. He enjoyed it. Thích không? In Alaska, he was a photographer. That was great. Alaska is a very beautiful place, said, said Daniel. Đúng rồi. Nhưng mà hình như không hẳn là cái đoạn này đâu. Ông ý nói chỗ này này. Other ah, jobs were fun. Chưa? Đây mới là đúng anh ơi. Đây mới là cái đáp án đúng. Chỗ kia là ông ấy miêu tả về cái Alaska chứ có phải là ông miêu tả về công việc model của ông ấy đâu. Đúng không? Đấy nhá rồi làm đúng rồi cảm ơn các bạn à, Thanh Hà không biết bạn Bill kết đi đâu mà bạn Thanh Hà làm hộ luôn câu 1 này Jenny Sam Đức An và Minh Dũng ok sao rồi cho bây giờ cô sẽ cho làm quiz nha có quiz để làm gì có quiz để làm sao chờ cô đấy cô mở đang nghe tạm một bài hát uh, ok chúng ta sẽ làm về jobs nha à, cô vừa xem gì cô cái nhạc chứ cô làm gì đâu mà xăm soi okay. chuẩn bị đi các bạn ờ, ơi cô cũng giỏi thành dốc Giờ thấy cô chuẩn bị nhiều ấy chưa? Hơi nhiều. Cô nhiều quá nên cô cũng chuẩn bị nhiều. Làm hết nổi không? Rồi. đã dạ, có trong học viết. Ok. mày quá con vẫn nhớ đến cô để vào lớp. <laughs> Cô cứ sợ hôm nay chỉ có một vài bạn vào thôi. Ờ, không biết cô đừng như thế chứ cô. À, hôm thứ năm con bỏ lỡ bài của cô. Hả? Ôi, hôm thứ năm con bỏ lỡ bài của cô thứ năm á ờ phí nhỉ thôi nhưng hôm nay các bạn lớp tiếp là được rồi cô đang bảo là mình nghỉ lâu thế không biết là các con còn nhớ Ôi, lớp buổi, buổi giờ cô chơi Bluekit không cô à, con không gì đấy cô mở Bluekit ở trên này đây à cô đã mở ờ, sẵn rồi của con quên cô xong thứ hai tuần này con mới nhớ ra con quên lớp cô à thế hả khóc khóc à, không biết là hè mình có học không nhỉ nếu mà hè học với con con thích không con con có vào lớp không có có à <laughs> nếu mà đông thì thì dạy thôi thì đâu nhưng mà các con dành thời gian đi nghỉ mát đi cô thấy là bây giờ là mùa du lịch rồi đấy cô cũng có mấy kèo để đi nghỉ đi nghỉ mát đi du lịch các nơi các nơi rồi ôi sao cô sướng thế Xe chưa bao giờ chưa bao giờ cô thấy nó kiểu chưa bao giờ cô thấy muốn đi du lịch như lúc này chắc là do hai năm nghỉ dịch ấy, không được đi đâu ấy thế là kiểu cô quá là cuốn vào đi xa sao à? cô hương cũng vào chưa cô cô làm sao cô có vào đây á à? cô vào quyết ra hay gì cô nói gì nhỉ <laughs> không nghe rõ cô cũng vào quyết không cô không vào cô không vào cái quiz cái quiz gì gì cô không vào nhưng mà nếu mà lát nữa cái block kết mà nó hay ấy, thì cô sẽ vào ừ. bắt đầu được chưa cô bắt đầu cái quiz này được chưa mấy giờ rồi không nhanh là chúng ta chỉ làm được ít quiz với cả bước kịp thôi đấy mới có 20 bạn dạ. bắt đầu nha lớp mình có 30 bạn thì có 20 bạn vào là cô thầy cũng ok rồi đấy các bạn khác thì 10 bạn chưa thầy vài bạn không vào hoặc là không vào được hoặc là không biết vào đang giải nghệ cô giải nghệ à đi giải nghệ hết rồi rồi thì cô bắt đầu nha ok yeah. Dạ. không ấn được này Chết tôi rồi Không ảnh đó Đơ hơi đơ chấm sai thế này con có khó không con Thank you. làm xong là cô dừng này là đi con rồi ok ôi bây giờ cô dừng thật đây rồi mà anh cố làm lại nào được rồi cô ôi dừng đi cô dừng đi cô dừng đi cô rồi trời đất ơi rồi xin chúc mừng các bạn Ngọc bạn Đức An và bạn Sun đau nữa không biết tên là gì không biết tên thật rồi ok vừa đúng lúc xem nào ông có lúc nãy có bạn anh tú làm lần hai đây này bạn ấy suýt lên <laughs> lúc ấy cô thấy bạn ấy làm may. gần hai bạn gần là <laughs> gần gần đúng gần gần đúng hết cô, cô nhắn nó hay rồi? sao lại có ờ. hai anh tú à tại vì bạn vào hai lần bạn làm xong rồi xong rồi bạn vào lần nữa nếu mà con để cái tên thấy tên ô oh, sao cô được 70 phần trăm mà dạ, có hay trên con mày có con được 90 phần trăm ờ, cô nghĩ là nó có liên quan đến thời gian nữa đấy với cả thời gian nữa đúng rồi ạ. chúng ta chữa một chút xem sao nhé rồi chúng ta có waiter ok ừ. waiter như là là gì nhỉ à, bồi bàn đúng không như bồi bàn này là giới tính gì hả con à. ừ, thế còn giới tính nữ là gì waitress đúng rồi waitress là giới tính nữ nhá là nữ bồi bàn đây là nam bồi bàn waiter ok ờ, tiếp nha Ok, đây là nghề nghiệp gì? Astronomer. Ờ, đúng không? Biết đây là cái gì? Kiểu nhà thiên văn học ấy. Nhà, nhà thiên văn học nào? Đây là con đoạn bừa cô ạ, nhưng mà nó vẫn đúng. Đúng, thế không phải thiên văn mà gọi là gì nhỉ? Nhà nghiên cứu ờ, sao? Ờ, đúng rồi đấy đúng rồi astronomer là liên quan đến các vì sao khám phá về study the star đúng rồi khám phá về các vì sao con nhìn cái kính viễn vọng của người đây là kính viễn vọng toán ra ngay là study the star đấy cô đúng rồi <laughs> tiếp này chúng ta có baker, đúng rồi baker là thợ làm bánh thế còn cái butcher này là gì các con biết không bạn nào chọn người, đây ờ, người bán thịt người bán thịt đúng rồi butcher là người bán thịt chemist biết nhà, nhà hóa học ạ nhà hóa học ok hoặc là dược sĩ cũng được đấy có cái từ này người ta viết sai chính tả nếu biết đúng chính tả mình sẽ viết là lumber là lumber có đọc là bờ các con chữ b ở đây là âm công nhá nên chúng ta sẽ đọc là plumber yeah. plumber con đừng từ này <laughs> từ này thỉnh thoảng nó xuất hiện trong cái bài phonics uh, cái bài phonetics ở trong bài thi đấy cẩn thận nhá plumber không phải là plumber đâu plumber ok nha rồi tiếp này À, à, đây ờ. <laughs> ờ, là ai đây bricklayer ừ. nghe nghe rất là ghét từ ờ, thợ xây <laughs> thợ xây thợ xây có thể có cái từ khác là builder cũng được architect thì chắc chắn không phải rồi architect chỉ là người vẽ thì các bản thiết kế thôi còn người mà thực hiện nó thì sẽ là bricklayer nha đây là ai businessman ờ, businessman ngoài ra chúng ta chúng ta vẫn có cái từ là nữ doanh nhân đúng không? Đây là nam doanh nhân, còn nữ doanh nhân là business business woman. Rồi, không đọc là business đâu nhá, đọc là business. Business woman, businessman. Ok, rồi tiếp ạ. Đây là ai? Ok, butcher. butcher. Ok, butcher. Không đọc là butcher đâu con ạ, đọc là butcher nhá. Butcher. Cashier in American English is? Cashier cashier là người uh, chúng ta có từ khác của nó là từ teller ok chọn không phải cash machine máy tiền à <laughs> money maker ok đây là ai cleaner đây lao công lao công lao công lao công thế là ừ. con ghi là washing machine không phải đâu <laughs> cleaner và đây là dạ gì dustman uh, gọi là người đi thu gom rác đổ à? rác à? đổ rác ừ. con nhật này <laughs> fireman là rồi cứu hỏa lính ừ. cứu hỏa đúng ờ, ok đây là ai gardener ờ. người làm vườn người làm đúng vườn à? rồi. vườn đúng rồi người làm vườn gardener ờ. đây là hairdresser hairdresser có một tên gọi khác của là một tên gọi khác của barber barber barber thì cô thường thấy là sử dụng cho những ờ, người cắt tóc nam giống như là barber shop này đấy vâng. barber shop là cửa hàng cắt tóc nam còn hairdresser thì có thể dùng cho cả hai đây là ai ờ, phóng viên phóng à? viên đúng rồi journalist phóng viên, phóng viên. đúng rồi journalist reporter là reporter cũng là phóng viên con lại nhưng mà cô nghĩ là nó sẽ thiên về cái việc um, trực tiếp hơn như kiểu là họ một người sẽ đứng ở một cái địa điểm này và nói về cái thời tiết ở chỗ đấy thì có thể là gọi là reporter đấy Trời còn journalist thì cô nghĩ là người ta đi thu thập thông tin sau đó người ta viết bài report là có thể truyền trực tiếp ừ. con nhí chắc con bấm nhầm hay sao mà con bấm report mà lại ờ. đúng ấy. đúng đâu à con đâu report này Re, report này là danh từ và động từ làm sao mà là người được chắc là con nếu bấm cô à, thế hả <laughs> đây là ai thẩm phán phán à. đúng rồi judge không biết các con có theo dõi cái vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard không nhỉ không dạ, ạ không, biết không biết gì luôn ạ à. <laughs> cho cô ơi cô biết <laughs> judge là thẩm phán đúng rồi uh, luật ờ, sư luật sư lawyer Luật sư. Lawyer. Ừ. No. Mấy cái từ này là họ biết sai chính tả đấy. Cái nỗi cái này là đúng thôi nè. Cái này là cô tặng mà. Uh, mechanic. Uh. Quá không ai chọn uh, sai quá nhiều. Được. Mechanic. Nick không có chữ H đâu. Mechanic. <laughs> Tiếp theo ta có musician là nhạc công. Nhạc công. Là... Người chơi nhạc cụ đúng không? phải là nhạc công. Uh, Ở dưới ống nước thợ sửa ống nước plumber plumber plumber bây người đưa thư à? người đưa thư người đưa thư con có tưởng hot là cảnh sát cái này là hả postman là cảnh sát á policeman là cảnh sát chứ hiểu ừ. postman là người đưa thư post policeman đây cảnh sát của con đây ok tiếp theo này Ui, nhìn như là ờ đúng rồi có bạn nào học lập trình không đấy không biết các con có nhìn như này kiểu hay các cô cô thấy là cái môn lập trình cô thấy nhiều bạn học nhưng cô không biết là sẽ học cái gì trong môn đấy bởi vì thời cô không có môn đó program lập trình viên lập trình viên như kiểu hack như kiểu <laughs> hack hay à chắc là mình phải viết code này đúng không làm việc đúng ừ. con làm... nghĩ là con thấy con con nghĩ là cái này phải lập trình chiếu ấy con từng học qua rồi cô ạ thế hả cô nghĩ là liên quan đến việc viết code đúng không phải nhớ nhiều thứ lắm hoặc là phải giỏi toán cô nghĩ thế hoặc là phải giỏi về cái gì logic à? xong rồi con đồ chơi trò chơi ảo ở trên tin trên máy tính cô ờ à, <laughs> trên máy tính à cái này là người chỉ rồi ok hỏi cho con vài câu à uh, which of Daniel's job would you like to do rồi, cô mời bạn nhé. Bạn nào muốn trả lời? Chứ con thì cần trả lời một hai câu thôi. Con muốn làm nghề nào và con vì sao? Đưa lên lý do. Con. Rồi, bạn là Bill Gates. Cô đi. Đâu rồi? Con đâu rồi? Mở mic nha. Cứ mở mic lên. Rồi nói thôi. Ok. Con muốn làm nghề gì? Trong số những cái nghề của cái ông Daniels này. I want to be uh, engineer an, an engineer nhá. An. bởi vì bắt đầu chữ này là chữ e đúng không là một nguyên âm nguyên âm nguyên âm ờ, nên chúng ta phải dùng ân ân engineer rồi lý do vì sao hả con why because I want to teach to the I want to teach to the and gingerbread ok cô chưa, chưa cô cô cô chưa nghe rõ được cái động từ mà con dùng I want to gì nhỉ nghe rõ lắm con có thể viết ra trong chat cho cô được không rồi trong khi chúng ta đợi bạn Bill Gates cô mời bạn Minh Trí xem nào con muốn làm nghề gì What job do you want to, what do you like to do? Minh Kỳ đâu à? Như bạn Bill Gates vẫn đang type đúng không? I want to be an engineer rồi ok. Lý do của con là gì? Con có viết ra luôn được không? rồi ok trong lúc chúng ta đợi bạn Bill Gates cô hỏi bạn là Đức An chưa nào này con muốn làm nghề gì con có muốn làm cái nghề nào đó trong số những cái nghề này không lý do um, I want a TV weatherman because it's because I think it's a um, um they are uh, extremely confident and bold and um they were talkative and uh, ừ. sao con không nói về con sao con phải phải kể con phải nói đến người ta là thì con bảo là tôi tôi rất là tự tin tôi rất là tôi rất là thích nói kiểu như thế đúng không cô cô để em ờ. rồi ok ừ, Đức An có thể nói lại một lần nữa con nhá mẹ luôn thế nào không cứ nói lại thôi con, tôi muốn trở thành uh, I want to be a TV weatherman because I very like uh, to show me uh, TV and uh, show everyone about the weather. Hmm. And uh, <laughs> and the TV weatherman is very confident and bold, and they are very talkative. Ok, có hiểu rồi. Ok, con uh, đầu tiên là lý do của con là con muốn xuất hiện trên TV đúng không? Con dùng từ show thì thì khi đó là con show mọi người cái gì? I want to show people uh, the weather. Đấy là con show. Nhưng mà khi mà con xuất hiện trên TV thì con sẽ dùng từ appear. I want to appear on dạ. TV. Yeah. Đúng không? Tôi muốn xuất hiện. Nha. Trên dạ, TV. Đó, đấy chỉ cần sửa cái từ đấy thôi là được. I want to appear on TV and show everyone about the weather, tomorrow's weather chẳng hạn như thế. Okay, and a TV weatherman is very confident and bold and they uh, are good at talking. Ủa? Okay. Rồi, bạn Bill Gates thế nào? Uh, ờ, nhả nhiều quá. Lúc đấy cô thấy bạn Bill Gates viết uh, cái gì trong này? Teach, teach Phải là teach, ờ, teacher. Ờ, because I want to teach the builders con muốn con muốn dạy hả con muốn gọi là gì nhỉ ý con là từ dạy hả teach hả phải đổi teacher sang teach I want to teach hoặc I I would like to teach the builders giáo viên đúng rồi con phải dùng từ teach là động từ teach teacher thì là giáo viên rồi không phải động từ ok rồi thế bạn lê bùi phương anh thì sao con tự mở mic nhé a scientist ừ rồi không phải nghề trong này đúng không ok con cứ nói đi không sao cả I want to be a scientist I... because because because I want to explore the star about the star I want to become a scientist because I want to study the stars. Okay, Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng rồi. Ok, very good. Các bạn đã được không? Để cô xem là chúng ta còn... Ok. Rồi, nếu như các con không còn gì nói nữa, cô sẽ sang bài tiếp theo. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học về trọng âm hầu hết chúng ta nhìn thấy ở trên này là những từ có ba âm tiết bây giờ nhiệm vụ của con là đưa nó vào trong đúng cái ừ. mục chẳng hạn như con nhìn thấy ba âm tiết cái âm nào to hơn thì đấy là âm tiết nó nhấn vào chẳng hạn như từ company nhấn vào âm tiết số 1 thì cái chữ O này nó to lên một chút này thì con sẽ biết đường để con điền vào đây company đó còn cái này là âm tiết số 2 đúng không còn cái này là âm tiết số 3 bây giờ nhiệm vụ của con là đưa cái từ có trọng âm phù hợp vào trong đúng cái cột của nó rồi ok cô mời cô sẽ cho mỗi bạn một từ và con sẽ điền cái từ của con vào cả đúng ô nhá thì mình, có nhiều người được làm bài hơn à, company thì bỏ rồi này chúng ta có một hai ba bốn năm sáu bảy tám ra còn tám con ừ. đi cô tương ứng tám bạn nhá ừ, chờ chờ cô bạn nào mà chưa được gọi thì cô sẽ gọi <laughs> đầu tiên là bạn ờ, từ đầu tiên là bạn Thanh Hà cô sẽ ghi ra đây cô ghi vào đây á bạn nào làm từ nào thì ghi vào đúng cái ô của nó là được ok tiếp theo chúng ta có bạn Trương Khánh Linh này cô ơn chờ cô ơ ờ, hết rồi chả ừ. thấy ai dặn nữa minh trí minh trí ok toàn là đức an à sundowner cookies mày bạn phương anh lê bùi phương anh ấy Bill Gates có làm được bài không hay là để cô gọi bạn khác đây bạn nào nữa nhỉ có bạn nào mà cô chưa gọi không cô xong rồi con cô cướp này cô ơi con xong rồi nào để cô xem nào cô xem có những bạn nào trong đó con con bạn Như Ngọc con cô làm được báo cô xong rồi cô cho cô tí nha cô cho linh mẹ mấy con sao đấy chả nghe gì à, mấy con sao phải không nghe gì thôi đức an cho con không có chỗ để viết á tại không có chỗ để viết con viết vào vào cái ô cái cái cột đúng với trọng ẩm nó mà tại không có chỗ rồi cứ làm hết đi rồi có chữa còn như ngọc không sao không có chỗ để viết đầy chỗ đây mà con thích viết ở đầu còn viết đấy là đúng cái ô của nó con xong rồi thì con làm gì tiếp thì con đợi để có chữa thế nào cô chữa lần lượt nha cô chữa dần dần nha ok company là cái từ ấy của nó rồi này không uh... bây giờ cô chữa tiếp tiếp theo là từ à, từ của bạn Thanh Hà là từ khách hàng đúng không? Hôm trước cô dạy cho con customer với cả client rồi đấy đúng không? Phân biệt được không? À, trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ nhất là customer. Ok, chuẩn rồi. Customer là khách hàng đi mua hàng. Cô Như kiểu mua đồ siêu thị vậy. Còn client là khách hàng nhưng mà mua dịch vụ. Đấy. Từ tiếp theo là từ museum sao con đấy à ok ạ museum museum ok museum ba viết theo chúng ta có từ magazine nghe cô đọc không cô có đọc là magazine đâu cô đọc là magazine các con xem là ma cái này nó rơi trọng âm vào đâu thứ nhất là chưa đúng đâu nhá rồi cái từ này nữa cũng chưa đúng mình có đọc là engineer đâu mình đọc là engineer engineer còn cô còn chơi cô cô ơi ơ sao phương anh lại đi sang bên này đang định chữa uh, từ này đọc là mechanic mechanic còn ờ, mechanic là âm tiết thứ hai đúng không cô? Ừ. ờ đức an chữ magazine không cô tôi mechanic là âm tiết thứ hai con nghe cô đọc có, có phân biệt được không mechanic mechanic bên kia cô hai ạ ừ đúng rồi hai cô ơi đúng rồi mechanic là số 2 ghi lại giúp cô Đấy, nó ở bên này thôi nó vẫn ở bên này đúng ở bên này nhưng mà con lại lố sao chép sang bên đấy để con xóa Chà ơ engineer đọc như nào nhỉ engineer engineer trọng âm ấy, trọng âm là cái âm tiết được đọc cao lên ôi magazine là do âm tiết thứ ba magazine đúng rồi magazine đấy em tiết thứ ba nhá rồi cái này là không phải ở đây rồi engineer engineer expensive đúng rồi expensive trời ơi ok thế còn các từ khác thì sao như ngọc đâu con ơi sao con con không đi được hả con làm vào chat nhé cô à bạn như ngọc bạn làm vào chat bạn không viết được lên nhưng bạn ấy bảo cô là bạn ấy làm understand là âm một nếu như mà cái từ này là âm âm tiết thứ nhất ý, thì đọc là understand đúng không không đúng đúng không nhờ ngọc nhờ. thế thì con uh, con nói cho cô đi con nói cho cô cái understand con nói luôn được không cần viết đâu cô viết hộ cho ừ. theo như cô đọc cô đọc là uh, đọc đúng nhá đọc đúng là understand thì nó rơi đâu từ âm tiết thứ ba đúng rồi con ơi engineer âm tiết số 3 đấy như ngọc sửa giúp cô engineer viết thiếu à cái thiếu chữ r ở đây à? thật ra con khi về trang thì ở cột thứ hai anh con cứ bảo con sai phải ghi vào cột thứ ba vâng. thế á <laughs> không biết là <laughs> <laughs> thế thế là anh nói thật hay là anh nói đùa con đấy mechanic nha yeah, rồi engineer là âm tiết số 3 này thế còn understand understand, understand. Ờ, à? âm tiết số 3 đúng rồi con ơi bạn nào hiểu cô understand và và, và cột số 3 với con rồi còn cái từ nào nhỉ customer à bạn Khánh Linh đâu chưa Khánh Linh đâu con ra con không rồi con điền dưới cô ạ rồi cảm ơn các con difficult đấy difficult âm tiết số mấy một à số một cô ạ một đúng rồi difficult ok để như vậy là cô viết sao cảm ơn dung nhé à à cô sao không vâng. ờ quên tâm near expensive magazine mechanic museum và understand ok ổn không ba con có thấy ổn không cô sao con nói đi nào bây giờ em tra từ điển ừ em tra từ điển à thế bình thường lúc con nói lên thì cô nghĩ là cũng được đấy chứ nhỉ không nếu mà mình nói quen thì mình chả cần phải nghĩ đâu ừ. ừ. typical là âm thứ nhất ok ừ. rồi xong rồi chúng ta có thêm một bài nữa bài mấy giờ rồi nhỉ ui làm quiz luôn quiz quiz Tín ơn chụp cái ảnh gì một cô? Đây đây đây đây đây. Quiz của chúng ta đây. Nào chọn Lộc chọn uh, chọn trò chơi đi con ơi. Trò chơi mới đi ạ. Lốc kit mà cô. Chơi cái đi cô. <laughs> Ờ nó gần nhất cô. Chặt tôi cô mới, Cô. Tay. Câu cá đi cô, câu cá đi. No. No. À, cá, câu cá. Cookie. Đừng bạn Cookie con khoai cái gì? Ơi cô go quest đi cô. Conquestico. Để tôi rủ vô cô. Thì con quét đi cô. Cô ơi dạ. cô. Cô ơi. Sao con? Hay là bây giờ cô tự chọn luôn đi cô, khỏi cần để tụi con chọn, cô tự chọn luôn đi. Cô cô thì cô cũng thích nhiều lắm á con. Hôm trước mình chơi đi set Deceptive Dino rồi đúng không? Có hay không nhỉ? Bình thường. Bây giờ chơi con cá đi cô. Nhiều quá, con luôn. crypto không? lần trước con không có on thế tôi hack đi cô không đừng hack đừng hack cô đừng hack hack đi cô ạ đừng cô chọn chọn câu cá hack cũng được cô hack đi cô tôi hack cô ơi đừng cô đi có nhiều trò mà có nhiều trò mà bây giờ chúng ta chơi word word stress nha cô để link đi cô ok chuẩn bị こうしまずここにやさでのよよよよcô cũng vào phục Rồi, cô đã vào. Con để cái tên của cô vào. là Fuzutaki <laughs> Bảo Quyên à? Ludano Cookie Cookie là bạn nào ấy nhở? Super Idol Ghê Tino Jenny and Lucy có biết sai à cô ạ Trời Chịu thôi ờ. Cái avatar đấy Rồi, cô bắt đầu được chưa? Rồi nha avatar Đổi avatar nhanh lên không cô ấy bây giờ Bắt đầu bây giờ Rồi bắt đầu đây chơi nè Ôi, chỉ tóc nó là, là December rồi con không hiểu Không hiểu gì hết cô ạ, Liên nói lại ra một hai ba rồi này À con hiểu rồi đấy, đấy trọng âm đúng không cô? Trọng âm, trọng âm Trời ơi, mình học trọng âm mà, đúng rồi Trọng âm con ơi Con vừa con đang ngáo ngơ, cô rồi sao cô đứng đầu đấy kia 46 nghìn thế kia Giỏi vậy ba số sao hả con không con không nghe rõ người ba số xui lắm cô ạ ờ, biết đâu lại giảm nữa giảm <laughs> mười bốn thì sao nó xui lắm cô đấy cô đây số 6 thì kìa Oh, no. Oh no. con khóc rồi và số 3 là bạn Sundowner uh, giỏi thế ok ok tiếp theo chúng ta có bạn Jenny and Lucy Ngọc nè Trương Khánh yeah. Dạ. Linh Blue Dino Xuân An Xuân An với cô hack của con thì sao <laughs> Super Idol dạ. bạn Ôi, uh, em uh, Trí à? à? hay bạn Chino ừ có chắc chắn là có một bạn hack của cô em xuống vài đâu hai cô cố cô xuống ờ, xong tự nhiên đánh giả cái số lúc nãy của cô đứng hết <laughs> rồi trời ơi trời số ơi rồi còn hack hơi nhiều lâm ra là nhìn lại thì vẫn còn bài đấy vẫn còn vừa lúc kít con có chơi nữa không quá stress đi cô chơi luôn đi cô chơi luôn chơi tiếp cô chơi được cái này cô phải chơi chơi tiếp đi cô chơi quiz nha chơi quiz dịp nha quýt vậy không không không không không không không không không không Blockit, blockit, blockit, blockit, nào. Rồi blockit power. nào đây? Tower, tower, tower, tower, tower, defense. Tower, tower, tower. Tôi khó hiểu lắm không ạ? Đúng rồi, cái đấy chưa khó hiểu.

thích chơi cà phê á? Buổi sau chơi cà phê cô Buổi sau chơi cà phê nhá Vào đi các con Cô quá cô Hay cô cái gì Đó, Cho con chơi Con vào rồi ừ. Con vừa thế chỗ chín bốn năm một bốn Bốn số còn một số 我。 vẫn vào được ừ. và bằng link đi vào thêm được mà con không vào được á ID là 19 à 945 144 cô đây tiếng gì ấy cô tiếng gì là sao giống như kiểu tiếng tây ban nha thế á thế rồi à? cô bị nhập à? phát tiếng lào thì đấy cô ơi không phải tiếng việt à, tiếng anh rồi thế à cô đang đấy là tiếng thảo ở cô. à kia hả thôi cậu này nó tây ban nha thật rồi cô ạ ờ thế nó con ao đi cô cho chơi quiz gì vậy nhá cô tiếng anh mà cô có tiếng anh à thôi để cô xem lại đi có mấy bạn kêu như thế rồi thì cô để cô chọn trò khác rồi thôi chúng ta chơi tạm quiz gì buổi sau cô sửa rồi chúng ta chơi lại nhé rồi coi con vào quiz cho nó nhanh ừ, cô cô gửi rồi con dạ. rõ ràng là cô check đúng rồi mà nhở thế mà nó bị sai à ơ đúng mà cô chọn này mà tiếng Anh mà cô à ừ ừ dưới có tiếng ấy thật dưới, dưới có tiếng vớ vẩn thật thế thôi để buổi sau cô ờ, ấy cho khác để còn hai người nữa rồi cô bắt đầu cái này được chưa cô bắt đầu còn hai clip đáp án nhá chưa cô chưa chưa chưa chưa chưa có tiền lúc đi con hack để đáp án nhé cô ừ, sao mà hack được đáp án đâu cơ ơi vô cơ vô đi cô rồi con nhìn rõ là đủ đủ 21 bạn rồi và ừ. thôi bài này vẫn là về what stress con nhá cố chữa cho nào trời ơi sẽ sai này Thank you. đồng á cô không thể chờ đợi được đến lúc chữa bài trời đất ơi nào chữa nào trời đất ơi sẽ sai nhiều nhỉ từ nay con đọc như nào comfortable comfortable à trời ơi không phải đâu comfortable, đúng rồi comfortable comfortable thôi chứ không phải comfort table gì đâu nhá comfortable comfortable comfortable comfortable rồi photography photography photography photography yeah. photography photography đúng rồi photo photography photography đây sao produce Wow. produce, produce. rồi produce chọn chọn âm giờ tiếp số hai Chết thật. Cái này thì sao? Cái này á, cái này là động từ này. Produce. như cái này là danh từ nông sản. Produce. Yeah. Dạ. Produce. oh, produce. Sợ lắm. Tiếng Anh sợ lắm cái này. <laughs> produce. Đây dạ. Magical. Magical. Magical. Okay. Đây thì sao? Dạ. Professional. Professional. Professional bởi vì chúng ta có duation cho nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó liền theo nó professional đúng rồi đây cũng thế chúng ta có duation cho nên trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó là rub corruption ok đây cũng thế đúng không production, production. đây thì sao Interest. interested interesting interested cái này ra viết sai ờ, chính tả một tí nhưng mà trong âm vẫn rơi viết nói interested ok không phải là interested hay là gì đâu interested thế thì sao an export an export nhưng mà to export đúng không to export thế thì sao elevator elevator elevator, elevator. Vậy thì sao? Electricity. Electricity. Điện. Nóng là điện. University. Thường thì những cái từ có đuôi là ờ, ET này này thì nó sẽ rơi âm tiết ngay trước nó. University. Cũng như là, electricity. Đại học. University là đại học. Thế e-, thì sao? Đọc như nào nhỉ? Arabic, Arabi. Arabi. Nhưng mà nó theo như là bài này nó rơi âm vào âm tiết số 1 cơ mà. Cô sẽ tra từ điển cho chính xác nhé. Con dù mà Arabic có đuôi x nên là trọng âm sẽ rơi vào âm tiết ngay trước nó. Viết sai à? Con dùng các ô. Cô dạy cho anh viết sai. Cô không cô không tin nó là âm tiết số 1 đâu rồi xem nhá vâng. đọc là gì à, Arabic Arabic Arabic con vừa đọc xong ấy cô Arabic Arabic ok nếu mà cô vừa đọc, đọc là Arabic đấy <laughs> Arabic Arabic trời ơi cái này trong từ dụng cụ ấy cô Arabic á không cái này, cái này là liên quan đến Ả Rập còn cái Arabic là là môn thể dục tập Arabic thể thể, thể dục điệu mà <laughs> ok cái đọc là gì dioxide dạ, đúng nhỉ dioxide dioxide trời ơi cô đọc sai chết chết chết chết dioxide đây là từ gì vậy con không biết không luôn biết. cô hỏi bọn em thì không cô ơi đây là tên là không tìm được luôn không tìm được luôn ừ. em nghĩ là tên nó phịa rồi chị cô em à, ơi bài à? đấy nó khoa khó lắm cô ạ Amoe à, biases Amoe biases Amoe biases viêm loét dạ dày hả cô biases đây là bệnh gì nhỉ viêm loét dạ dày infection infection thận hả diarrhea đây là một cái gì đấy gây ra tiêu chảy con ạ tiêu chảy đau bụng bệnh tiêu chảy hả ăn đồ linh tinh quá chứ ừ. nhìn gớm quá cô ơi ừ. <laughs> radiology đúng rồi radiology radiology giống như là từ biology biology zoology rồi automatic automatic all automatic automatic automatic accident hết rồi accident ok khó phết á có mấy từ mà mình không kiểu không chuyên ngành về nói thì mình cũng không biết đâu đúng không nên là mấy cái trọng âm này mình cũng cũng có quy tắc đấy nhưng mà cô chả bao giờ nhớ cô không nhớ Ôi, accident là tai nạn à? accident tai nạn đúng không ok cô ơi con cũng có từ điển như cô <laughs> không hiểu gì là sao không hiểu cái gì con không hiểu cái gì không hiểu chúng tôi làm bài hay gì ok ok rồi hiểu theo âm thì việc gì phải hiểu mình chỉ cần đọc đúng là được đúng không nào rồi 9 giờ 15 rồi các con ơi chủ nhật chúng ta học tiếp nha ok have. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. See you. I'll see you again. See ya. Good night. Not see you again. chắc không. Chắc không? Chắc. Chắc hả? Sao đổi tên đi nha, để cô không phát hiện ra nha. Con đổi tên luôn. Bye. Bye bye.